hello hello hello hello hello Tại nắm tay sẵn. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. cái cảnh này giống như cái cảnh trong giấc mơ cô mơ thấy không ơi mình lên phim có làm lại từ đầu nghe sư phụ nó một hai ba không mà quay lại dồn lại bên rồi một hai ba vô

của mẹ là nước Việt một ngàn năm đô lệ dọc tàu một trăm năm đô hồ dọc tây hai mươi năm nỗi chiếm từng ngày gia tài của mẹ một rừng sướng khô gia tài của mẹ một núi đầy mồ dạy cho con tiếng nói thật thà mẹ mong con trước quên mẫu già con trước quên mẫu già nước việt xưa mẹ gia tài của mẹ ruộng đồng khổ khang gia tài của mẹ nhà trái từng nhà một ngàn năm nô lệ dập giặc tàu một trăm năm đô hồ giặc tây hai năm nổi chiếm từng mây gia tài của mẹ một bọn lắm cay ngập lũ bồi nền tay hai em nói chiêm từng ngày gia tài của mẹ một rừng xứ khô gia tài của mẹ một núi đầy mồ dạy cho con tiếng nói thầm tha mẹ mong con chớ quên mẫu già con chớ quên mẫu già nước Việt xưa mẹ trong con mau bước về nhà mẹ mong con lũ con đường xa ôi lũ con cùng cha quên hận thù một ngàn năm nô giặc đầu một trăm năm đô hồ giặc tây nói chiêm từng ngày gia tài của mẹ ruộng đồng khổ khăn gia tài của mẹ nhà trái từng ngà một ngàn năm nô lệ dập tàu một trăm năm đô hồ dập tây hai mươi năm nói chiêng từng ngày gia tài của mẹ lại bòn lại căng gia tài của mẹ một lũ bồi tình dạy cho con tiếng nói thật tha mẹ mong con chớ quên mẫu già con chớ quên mẫu già nước việt xưa mẹ trong con mau cũng về nhà mẹ mong con lũ con đường xa ôi lũ con cùng cha quên hận thù ôi lũ con cùng cha quên hận thù ôi lũ con cùng cha quên hận Vinh năm 2022 tại núi Thiên Long Sơn rừng núi xa tôi nói là điểm xa ta đi vòng ta lớn mai để nói sơ hò mang đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như báo cát rơi dòng bàn tay ta nắm nơi tròn một vòng việt nam cờ nói gió đêm vui nói ngày dòng máu nói con tim đông lời dùng tình người trong ngày mưa thành phố nói thôn xa một người người chết nói linh thiêng vào đời và nụ cười nổi trên môi từ bắc vô nam nổi huyền nằm tôi ta đi từ đồng an vô bước hết núi đồi vương leo leo tay ta vượt đèo từ quê nghèo lên phố lớn năm tôi nổi liền nhìn sang sông gầm nơi liền một vòng tự xin cờ nói gió đêm vui nói ngày dòng máu nói con tim đông lội dừng tình người trong ngày mới thành phố nói không xa vời vời người chết nói linh tim vào đời và nụ cười nói trên môi từ bắc vu nam nội liền nằm tôi ta đi từ đồng an vu vượt hết núi đồi vượt hết treo leo tại ta vượt đèo từ quê nghèo lên phố lớn nằm tôi nơi liền biển san sông gấm nói liền một vòng tự xin biển san sông gấm nói liền một vòng tự xin Thái Bình tặng bà con mấy bản nhạc nghe cho vui người ta gà tay mà anh cha rừng núi ra tay nói lời tính xa ta đi vòng hai lần mai để nói sơn mò mà các bao la anh em ta về gặp nhau mừng như báo cáo quê cuồng trời rồng bàn tay ba năm nói tròn một vòng Việt Nam Cờ nói ra đến vui nói ngày Dòng mau nói con tim đông lòi Dừng tình người trong ngày mới Thành phố nói thôi sao mới vượt tình người chết nói linh thiêng vào đời Và nụ cười nói trên môi Từ Bắc vô Nam nói Việt nằm tay Ta đi từ Đồng An vô Vượt hết núi đồi Vượt hết treo leo tay hiệp đèo từ quê nghèo lên phú lương năm tai nói liền biển san sông gấp nói liền vào vòng từ sen cờ nói ra đêm vui nói ngày lòng mau nói đói nói cầm loại dậy tình người trong ngày mới hạnh phúc nói thôi xa người ơi người chết nói linh thiên vào đời và nụ cười nói trên môi từ ba ba hô nam nổi tài ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi rồi, vượt thác leo leo tại ta vượt đèo từ quê nghèo lên phú lớn năm tài nơi liền miền tan sông gấm nơi liền một vòng từ sinh Miền tan sông gấm nơi liền một vòng tự sinh dạ, nè vui không bà con nghe đạo hoài quê hương và trường thế ngọt cho con trèo nơi mỗi ngày quê hương là đường đi học con về dược muốn vòng tây quê hương là con diệu thiên tối tươi Where is all đỏ hoa cao rụng trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ mộng như là chỉ mộng mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn đó trống quá à. trống em gửi về cho dầm bao thùng hoa anh đốt một đời trái mòn trên ngón tay gửi về cho mẹ tâm chiếc kim mai mẹ mai hồ con quê hương quá đồ đời về về cho chị dăm ba sắm vải chị mai áo cưới hay chị mai áo to gửi về cho em kẹo bánh thôn thơm em ăn cho ngọt vì đời nhiều cái đắng gửi về cho cha một manh áo trắng cha mặc một lần khi ra pháp trường với thầy gửi về Việt Nam nước mắt đồng đầy mơ ước một ngày quay hương sẽ người cho em chiếc nhẫn yêu thương em mang cho đời để tìm đường bước Có người gửi cho cha vài viên thuốc ngủ cha giúp một đời trong tứ tù chúng ta gửi về Việt Nam khúc hát ơi chúc yên lặng trong giấc ngủ xa gửi về Việt Nam khúc hát âm ca xin chúc yên lặng trong giấc ngủ xa bây giờ à, mình bắt đầu để về được vậy đó bao nhiêu gửi hết về bệnh ok rồi à, à góp vui nhân nghệ đạo đời sống tâm là trống nồi luôn hả? Dạ, cái trống nồi, nó trong nồi. không? bên bàn á, bên bàn. cái Rồi quay vậy. Cái điển.